Xin chào toàn thể anh em, hôm nay thì công ty cờ bịp làm video mới để giới thiệu cho anh em cái bộ sản phẩm mới nhất trên thị trường dành riêng cho bộ môn đánh xong đĩa bịp Tôi khẳng định luôn cái đồ nhà tôi mới nhất rồi, độc quyền chỉ mình tôi có anh em nha Thì những nào mà đã chót thua tha hay là xa bờ, đang muốn được vào bờ hay đang muốn lấy lại những gì đã mất Thì hãy cùng tôi xem cái video để trải nghiệm cùng tôi về cái bộ sản phẩm này anh em nha Thì hôm đây trên mình trên tay mình đây đang là một bộ sản phẩm mình sẽ giới thiệu đến anh em Đó chính là cái máy cảm biến quân vị anh em nha tại sao được gọi là cái máy cảm biến quân vị này anh em đi chơi thì lúc cái máy cảm biến quân vị này cho mình tôi đứng thì để túi quần ngồi để túi áo hoặc là anh em ngụy trang đấu chân đống đồng đấy là tùy anh em cái máy cảm biến quân vị này có chức năng và nhiệm vụ báo cho ta về chặn hay về lẻ dung được dung trực tiếp trên cái máy cảm biến này luôn anh em nha cái máy cảm biến này thì nhà mình đã ngụy trang vào rất là nhiều những cái dòng mẫu như máy đen trắng hay là máy iphone samsung cứ địa phương anh em chơi cái máy nào thì anh em cứ alo hoặc zalo trực tiếp cho mình mình sẽ hướng dẫn anh em hoặc là mình sẽ làm trực tiếp để cho anh em anh em nha thì giới thiệu anh em cái máy cảm biến quân vị này anh em đi chơi chỉ cần luồn cho mình bộ quân vị không tang vào thôi quân thì không tang lam châm thử không hút thầy thật bóc ra không có một tang tích gì luôn anh em nhá thì anh em biết rồi ở tháng trước nhà mình đã ra những cái dòng như vệ trôn vệ thẳng hay những cái dòng cảm ứng ống một ống ba ống bốn những cái ưu điểm cái nhược điểm để anh em còn phải thắc mắc lại với mình cái nhịp rung nó còn loạn hay là cái nhịp rung nó còn lên cao để anh em không thể tính được thì hôm nay giới thiệu anh em bộ sản phẩm này nó đi chơi anh em rất đơn giản nó chỉ dùng một và dùng hai nhỏ các bạn này hai là cơ động này phục vụ cho anh em chơi sân nhà sân khách đều được anh em nhá thì hôm nay mình làm clip này thì mình sẽ thử trực tiếp cho anh em để anh em biết là cái hàng mới này cái độ chuẩn xác như nào mà nó có thể qua mắt được tất cả các thầy thợ này anh em thì rõ này bát và cái quân vị là hoàn toàn là xanh chín này thì hôm nay mình làm clip mình đã cắt sẵn cái bộ quân vị này ra rồi để mình thử luôn cho anh em này anh em thì rõ này quân 100% không tàng anh em nhá. anh em mình không à, nếu thầy thợ hay là những anh em đã từng chơi mà tôi để anh em biết ngay này anh em thì rõ này quân 100% là không tàng này bát đĩa là hoàn toàn là xanh chín anh em nhá Đấy. thì giờ tôi sẽ thử luôn tôi sẽ nói luôn về cái nguyên lý của nó cái nguyên lý của nó thì rất là đơn giản thôi lẻ thì dùng một chắc thì dùng hai anh em cứ đánh đúng nguyên lý cho mình là anh em chiến thắng anh em nhá thì nay mình làm clip này thì mình sẽ để trực tiếp cái máy này lên đây cảm biến lên đây để anh em cùng cảm nhận luôn về cái nhịp rung này anh em này còn khi nào mà anh em nào địa phương nào có nhu cầu đến trực tiếp cửa hàng nhà mình mình để trực tiếp trên người luôn thì anh em sẽ biết là cái hàng này nó chuẩn xác như nào anh em nhá thì giờ mình sẽ để ngày trắng đêm đen để mình test thử luôn cho anh em một vài ba tiếng bạc này mình test này tứ tử trắng sắc này anh em thấy không máy báo dung một dung một thì chắc chắn là lẻ rồi tôi không biết là ba trắng hay ba đen này bán sạch mặt lẻ anh em nhá vào đây em thấy không đồ đạc này rất chuẩn chỉ anh em nha anh em nhìn rõ này tiếp này kỷ niệm thêm này anh em vài ba đến bảy này anh em thấy không rung rất nhẹ luôn đây là tôi để ra cái bát này anh em cảm giác nó kêu để anh em nghe tiếng một khi nào anh em để trên người anh em chỉ có mình anh em biết rồi anh em nha máy báo rung một rung một thì tôi vẫn cứ đánh lẻ bán sạch mặt lẻ ai đắt lẻ của tôi chỉ có ra đêm mở anh em nha mở đây anh em thấy không chồng quân chồng vị máy nó vẫn báo bình thường anh em nha anh em này này tiếp này anh em thấy không máy báo dung hai dung hai thì chắc chắn là chắn rồi tôi bán sạch mặt chắn này ai đắt chắn của tôi đắt đến đâu ra đề đấy anh em nha bán chắn chắn thường ngoài trên 100 triệu ra mở bát này mở này anh em đồ đạc này rất chuẩn chỉ anh em nha anh em nhìn rõ này tiếp này kỷ niệm thêm cho anh em vài ba tiếng bạc nữa này máy báo số một, dùng một đây là lẻ rồi tôi không biết ba trắng hay ba đen bán sạch mặt lẻ này ai đắt lẻ của tôi chỉ có lướt bán vợ bán con này mở này anh em này đồ đạc này rất chuẩn chỉ anh em nha kỷ niệm thêm anh em tiếng bạc đây máy báo dung hai bạc đi rồi lại là chắc rồi tôi đánh trượt tay rồi vào chẵn này anh em nào thua tha cùng tôi đánh tiếng bạc này để lấy lại những gì đã mất anh em nhá bạc sạch bạc chẵn chắc thường ngoài 100 triệu này mở này anh em này đồ đạc này rất chuẩn chỉ anh em này thì đấy chỉ qua một vài tiếng bạc thì anh em cùng tôi đã trải nghiệm về cái bộ sản phẩm này rồi nên là anh em nào địa phương nào có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp cho mình hoặc đến trực tiếp nhà mình nhà mình đi qua hai cơ sở chính bến xe mỹ đình hoặc bến xe giáp bát anh em ở sài gòn có thể vô bến xe miền đông bến xe miền tây vào nhà mình xem hàng thực tế đúng như mình làm clip anh em lấy hàng anh em nha rồi cảm ơn anh em xem clip ừ. mấy trước này là gì khoảng một cuối rồi anh em qua chú thua nhiều anh nhỉ qua chú ạ chú đá hết nào tiến qua chú nhiều tùy nhà con chữ này là cái này đây cho để con đi nhìn con đi bán được con đi đang vẫn còn là thôi kiểm tra kỹ càng nhá đi vệ sinh nhá rồi nhá bát trắng tinh nhá đẹp đẽ nhá ừ, tôi toàn người nhà chúng ta đánh nhà chú thôi thôi thôi thôi để cháu cũng dâm châm này không làm không là thủ cũng dâm châm này ừ. con này ok chưa con thế nào thế là trong quân có gì nào con này vài ngày mới mua tạp hóa gì tập dạ. bài ra bằng đến đi dạ, dạ. tâm có thể là được rồi qua được sáu mươi triệu em mất mẹ nghìn đô không có thế à? cua suốt cả về lấy luôn nhá lấy luôn đi chắn phải này trái nhá đây đây chắn gì đó chắn này này đây chứ phải này trái bây giờ mình đánh năm chân để dạ đôi bên cần cần nhá đứng đầu cần nhá ừ tưởng cần đi kiếm đầu cân đi được cái gì cần được kiếm đỏ cần này trong nhà có cần là đây rồi mình luôn tiền chất này để lẻ nữa tham ra rồi vô đi à chú làm cái này tao đây có con bắn chắc à bắn để bắn này bao nhiêu triệu đây đánh một triệu nữa đây mặt chắc nó còn nhiều để bắn này này đây đất mình buồn thôi mở đi mở đi đất bắn để mở ờ. cho mở mở xin đéo mà ăn tướng nó mới xong đi chống cái gì đó có vài trăm ừ, rất rõ ràng thực tế đi học đến triệu sáu bây giờ đấy những cầu suốt là theo trăm để lúc thì trăm cái là việc đi đôi mươi cái cân bán thêm một ngày đắt nẻ mà chất thường 3 triệu ấy theo theo theo theo theo một triệu đây đây bạn lấy lại cái một triệu đây chân rồi đây chân thừa lúc này ba triệu đúng không Trước kia bao nhiêu? Trước kia bao nhiêu? Đây, đây, đây, đây, của ấy đúng không? triệu à? Của anh Đấy bao nhiêu? Đấy bao nhiêu? Triệu Mở nhá Ăn cứt rồi mở Đây còn còn hai triệu này, còn thêm một triệu nữa không? Mẹ ăn được tiếng luôn, mất tất suốt này này suốt Mới xịt Hôm qua thua nít đấy cầu đang ở sóng đi giờ thì mất nghìn điểm về một màn hết tất bạn ấy đâu cậu chạy cậu cạnh cậu bán chán theo một cái đi cái về bán chán bắt chán nảy từ hai triệu bán chán nảy từ từ từ từ từ con này làm cái à mày làm cái à đánh cái mặt đây mày đánh cái mặt à cái mặt cái thằng này cái thằng mặt muốn cái mặt đi bán hàng kết thì cho đắt tiếng là cho bán tiếng là thế thì bán đi của bán bán chán đắt chán nể nể không theo không hay thôi nhá không cầu thôi theo hai triệu để 5 triệu để từ ngoài 5 triệu xuống vâng, đây tiếp theo cho mình hai triệu đây theo một môn con chứ hai triệu một triệu mà tôi là đến đấy thu nó bắt đây đây là đến ờ, sáu một triệu tám mười mười hai bốn sáu mười tám mười năm triệu tốt rồi đúng không ba mươi ba triệu và để đánh đọc thế này này rồi nó thử nó cộng hàng triệu nó thử ra rồi đi ra này tiếng nào xịt nhá cái này là đi à cái đi cái này à bằng mày đang gọi này nhéo rồi thôi bạn thích về lẻ rồi đúng không nhỉ không nhỉ ui mày đánh tao đánh đâu mày mất nẻ đất nẻ để thừa ngoài hay chèo đất cả mặt lên thường này mở được đấy từ từ từ từ ra ông mình chơi rồi đấy hai đây bây giờ này ba ba triệu à tiếp theo là mẹ để, đi bù rồi thế này mang mày lên có chục triệu cứ tưởng thì nhảy xuống hố bông đánh thẻ chặn xuống đây mỏng manh con dài này chặn xuống đây chặn ít đây cứ tất ra mặt này chặn ít đây chặn cửa đây cho mày làm chặn cửa đấy xuống vô anh cứ tảnh tất mũ của mày không tảnh tất được đây vớt tất vào đây chặn còn không treo mặt lên theo triệu anh em này anh sẽ chặn thường ngoài năm triệu nữa đặt sạch mặt trắng rồi thường ngoài năm triệu nữa tất theo lên thôi vừa bắt rồi bắt thôi ba ba triệu thôi rồi sẵn thừa 3 triệu ngoài vâng. đây đây đích sẵn của cậu không rồi mở đi, mở đi, đích rồi lẻ này này này mình có tật ai đã mặt lẻ này rồi đếm đi một hai ba bốn năm triệu ăn mãi rồi đó hai triệu ok ăn ăn uh <coughs> để từ ngoài 3 triệu bắt đầu để từ ngoài tận đồng này mấy triệu không biết được mấy triệu triệu bốn triệu ừ, còn, còn mặt cái kia tiền ra rồi em cho em bay đây cái gì em cho bay chơi đi thoải mái rồi đưa đi bay chục triệu mỗi này quay ai lên nhỉ bố mày này tao cái ăn rồi đâu môn đây đánh mẻ đó này à quên quên đây đây đánh mẻ lẻ đây bao nhiêu này quên quên một đây một đây đây bao nhiêu đây năm năm đây cho anh năm năm năm mươi đánh cho bây giờ tính nữa mười sáu chưa máy à ai ở ngoài rồi nhá rồi tiếp không thôi đánh bảo lúc này cho tôi nốt ông đánh cài ông xin lại đấy Giang hết rồi đúng không? Giang hết rồi Đó, cộng thêm là 2 Đây, Không ra Này, có đeo 9 bạc Rồi Lấy tất một mặt này Bẹn nó cả hồi đàn nó bẹn Đôi này cân mua đi tao thường ngoài không cứ vứt vào mua đi cứ vứt tao thường ngoài đi để tao tất cả mặt nó thừa này đếm alo Bây giờ tôi bay đi bao triệu Hai đúng không? MLA keempat ditiru masalahnya Terima kasih. Bungkus saya ini anh bán đi mất điện thoại về không phải triệu điện thoại bán đi xem còn anh mình uh, ờ, mình chìa khóa đây này mình chìa khóa xe xe à gọi là này đi thôi mới đó mở hai chục anh bánh tiếng đi không đưa lên cần nhá rồi alo chặn thừa mà à, chặn thừa chẳng phải hả đặt chặn để báo báo đâu mặt chặn của tôi mặt để của ông ừ rồi vào đây tôi đưa đợi em tiến đi đợi em tiến nó mặt tiến á chẵn thừa mà nhá đó đó đó đó em tiến qua lại xong mở mở mở lúc lúc lúc bắt được hết không anh cứ bảo nó đặt đi vào đi đây không được đắt đắt à. rất kịp đắt đất thế này mở mở run lắm làm đầu ấy này kiểu đánh kiểu ba lá đây này mẹ đánh một tay hết đất rồi, có bảy cái sẹo ba sẹo đen suốt rồi cầu ngày hôm mất hai ngày mấy ngày này rồi ông vứt tất đi đưa, đưa, đưa thêm 10 triệu 10 triệu là 30 30 triệu các bạn đi đăng ký đứng lại 30 triệu là thôi ờ. nhá Ở đây là 5 triệu nha. Vâng Thôi rồi đây, lấy này Ôn lấy nốt là nốt này nữa không? Bảng Đang theo nó chắc rồi, nhẹ lên này bạn đi đèn đánh đấy, đây là đi đen cậu ạ Đánh là đi đen này ừ. Đánh đi đen này Ôi chú không đánh à? <laughs> Vâng bán ờ, sạch mặt chắn chắn thừa tất tay hôm nay đánh như kiểu mặt nhìn à, nhưng mà đây không phải ra mà cái này nếu mà đánh cái răng răng răng răng là chắc mặt tiền đấy nếu phải ba triệu tiền này hai cái đấy tầm hai triệu đến trăm được còn vứt tất mẹ rồi đấy mở đây mở đây lẻ lẻ lẻ quán đấy tấm chân ờ. mặt đấy bán lẻ đấy đặt ra chắc mẹ kia ờ. thôi Hương nghỉ đi. Con sẽ nghỉ nhá. Để nó.